gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua những con đường tình yêu em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thương anh muốn ta là của nhau từ đây em không còn khóc không còn nước về một mình đơn cô vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa vượt qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay thôi thì em xấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tim mẹ lúc dân hờn trách mong lo sợ mất nhau xin hãy tự vào vai nhau giờ bên em đã có anh sớt chia những buồn vui lòng em luôn luôn nguyện ước chưa dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau Vâng, chào mừng mọi người đến với Silent Official Mọi người biết hôm nay mình đi đâu không ạ? Dạ, dạ mời mọi người qua đây Đây Mình đang tới với một cái gọi là buổi photoshoot Gọi là chụp hình cưới với anh Bảy và chị Vân Đây trời yêu của mình đấy ạ Đây, dạ đây, đây, cô dâu của ngày hôm nay Đúng rồi, rất là sân chơi và và, và tươi mát không mọi người Dạ, nó trẻ trung, trẻ trung năng động Dạ mời Liên qua chú rể của mình đây ạ Dạ vâng một người anh và một người thầy của mình Dạ vâng, đám cưới của hai người này sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7 Mọi người chờ xem nha